Xin chào tất cả anh em Thì clip lần này mình sẽ test cho anh em về cái độ hiệu quả của một cái mẫu dòng thiết bị đi đầu về công nghệ sáng tạo hỗ trợ cho những em nào đánh sóc đĩa bịp online anh em nhé. Thế như anh em biết rồi anh em đến sòng đến sới đến các tụ điểm tập kết anh em không thể mang được bát đĩa hoặc là quân vị vào Đấy, vì bây giờ người khôn của khó rồi anh em không thể lùa được những cái dụng cụ lạc hậu ngày xưa nữa Đấy, thì đến với công nghệ 4.0 hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là con máy Z5 máy nhận diện mặt quân vị thì khi đến xong đến sới anh em chỉ cần mang duy nhất cái máy Z5 này vào cho mình thì việc đầu tiên anh em phải làm để cho nó hoạt động đó chính là anh em phải truyền tải được những cái hình ảnh quân vị từ quân chê quân bài quân bao thuốc quân chắn đấy, mình ở đây mình đã truyền tải này tất cả các mặt quân đấy, từ tứ tử sấp đôi ba đen ba trắng truyền tải vào đây cho mình truyền tải vào cái thể nhớ Microsoft FD này đấy, sau đó anh em truyền tải và gắn vào con chip máy Z5 này nó sẽ hoạt động về mặt ba đen ba trắng nó sẽ dùng một cái Đấy, khi về sấp đôi và tứ tử nó sẽ dùng hai cái anh em nhé rất là đơn giản dễ chơi thì trước khi đi vào và giới thiệu về sản phẩm mình giới thiệu sơ bộ qua về con máy Z5 này đây chính là con máy Z5 này máy này thì sử dụng bằng sạc điện này đây chính là sạc của máy Z5 này anh em sạc đời và cho mình thì đánh ít nhất từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ không nói pin anh em nhé thì đây chính là cái đế này đế camera này ba camera ba mắt camera này, quét đa chiều cảm ứng với mặt con vị từ 1m8 đến 2m3 anh em đứng trong khoảng cách đấy là chơi được cho mình anh em nhé bây giờ mình sẽ đi vào và thử thực tế về cái độ hiệu quả của máy Z5 này trước khi đi vào thử về sản phẩm mình test qua bát đĩa quân vị nó là xanh chín 100% anh em nhé bát này bát nó là xanh chín rồi đĩa này bát đĩa nó không liên quan rồi đĩa này, này. bát đĩa này quân vị vậy quân vị mình cắt sẵn cho đúng mất thời gian thôi quân vị nó là xanh chín rồi anh em nhé thử nấm châm này đây cũng nam châm này không dính gì nhé thời buổi công nghệ 4.0 rồi không ai chơi bát đĩa và quân vị làm gì cả Đấy. mang duy nhất cho mình cái máy Z5 này và là chiến thắng tuyệt đối 100% rồi Đấy. thì ở trong này nó có khe để đúc thẻ nhớ thì mình đã gắn vào đây rồi tất cả những hình ảnh quân vị Đấy. bây giờ mình sẽ đi vào và thử cho anh em về cái độ hiệu quả của máy Z5 này làm quảng cáo mình sẽ để cái máy Z5 này ra cái đĩa này để cho anh em cùng nghe được sự chuyển động và cái đèn tín hiệu nó báo về khi nó về mặt ba đen ba trắng dung một sấp đôi tự tử nó dung hai anh em nhé khởi động lên này khởi động lên này đấy, nó sẽ có tín hiệu mình đặt ra cái đĩa này sau đó sóc đến cho anh em này về độ hiệu quả này thế nhà nào có nhu cầu liên hệ cho mình theo hotline mình trên màn hình qua zalo hoặc là facebook máy z năm nó báo dung một bạc lẻ anh em nhé mở luôn này này ba trắng này rất chuẩn chỉ anh em nhé sóc tiếp này để cho anh em vài tay bạc 10 tay bạc để xem cái độ chuẩn xác của máy z năm này mới nhất của công nghệ bốn không Đấy, bạc cờ vẫn là bạc lẻ này mở luôn này Đấy, vẫn là bạc trắng anh em này sóc tiên này Đấy, sau phân tay cái bát anh em đặt đâu được ngang dọc được hết khoảng cách từ một m tám đến hai m ba quay đầu Đấy, bạc đi rồi bán sạch mặt chẵn chẵn từ ngoài 5 triệu cho em mở bát này mở này sắp đuôi anh em này chồng quân hay chồng vị nó đều báo hết anh em nhé rất chuẩn chỉ về con chip Z5 này mới nhất của công nghệ bốn không anh em liên hệ cho mình qua hotline để trên màn hình qua Zalo hoặc là Facebook máy báo dung một dung một là lẻ anh em nhé mở luôn này ba đèn này rất chuẩn chỉ anh em nhé sóc tiếp này anh em sóc tuần tay ngày ba ra khoảng cách cứ một mét tám đến hai mét ba quay đầu máy báo dung hai không biết sắp đuôi từ từ. tôi bán sạch mặt trận cho ai thích lẻ này mở lên tứ tử này anh em này tứ tử trắng này rất chuẩn chỉ anh em nhé bây giờ mình sẽ để cái máy Z5 này vào trong người của mình nó rung là rung vào da và thịt của mình không ai có thể phát hiện được anh em nhé tôi đúc luôn vào cạp quần tôi đánh thử luôn cho anh em này tứ tử trắng sau này máy Z5 báo dung hai, dung hai, nó vẫn là chắn anh em nhé không biết tứ tử hay sắp, sắp đôi mở luôn này tứ tử trắng lên tứ tử đen này rất chuẩn chỉ anh em nhé sắp tiếp này thử cho anh em hai tiếng bạc nhé bạc cầu anh em nhá nó vẫn là chắn anh em nhá nó rung hai cái vào trong người tôi này mở đây, Đấy, tứ tử đen lên tứ tử trắng rất chuẩn chỉ anh em nhé anh em có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua online mình đặt trên màn hình Đấy, bạc đi rồi anh em nhé máy báo dung một dung một ba lẻ này mở này ba trắng này chồng quân hay chồng vị báo rất tốt anh em nhé mình thử thử tiếng kết cuối này mình đặt con chip dẫn ăn này ra cái đĩa một lần nữa cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung của nó sắp này rất tươi nha nha đánh cái đồ này thì em yên tâm về cái độ hiệu quả của nó đi Đấy, máy báo rung hai rung hai nó chặn rồi Đấy, tiếng này tôi bán sạch mặt chẵn Đấy, chẵn thường ngoài 50 triệu cho em ở bát này ai đặt tiếng này chỉ bán nhà bán cỡ thôi mở này sắp đôi anh em này Đấy, rất chuẩn chỉ anh em nhé em không chơi thì anh em tắt đi cho mình thì vừa rồi mình đã thử đến cho anh em về độ hiệu quả của con máy Z5 máy theo máy nhận diện mặt quý vị anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ cho mình qua hotline mình để trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hà nội và bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu qua đó test hàng chuẩn chỉ đúng như video lấy anh em nhé xin chào tất cả các bạn thì hôm nay công ty xin giới thiệu đến cho tất cả các bạn máy đánh bài bịp cvk 360 đây là phiên bản thấp hơn CVK 600 đánh trong trường hợp anh em đánh sân suối nhỏ và không cần đến cái độ quét mài lớn và quét rộng như của CVK 600 thì anh em có thể sử dụng cái loại công nghệ máy đánh bài này CVK 360 này và mô hình được biểu diễn trên mô hình Samsung được làm trên mô hình Samsung nhỏ gọn thiết kế rất nhỏ gọn pin cơ động được thay cơ động không như pin liền của CVK 600 pin liền thì anh em đánh thời lượng pin của nó được bao lâu thì nó là bấy nhiêu bấy nhiêu lâu nhưng nếu như pin rời anh em có thể sạc hai quả mang đi dự trù đấy và con này công suất pin của nó là 7 là 2000 mAh anh em có thể chơi tối đa là 8 tiếng cực khỏe và có thể thay trong trường hợp anh em đánh sân sách sân khách và sòng sới chơi ờ, những cuộc chiến lâu dài máy sử dụng mô hình Samsung vẫn nghe gọi nhắn tin xem phim chụp ảnh bình thường chạy hệ điều hành Android phiên bản CVK 6 360 thấp hơn CVK 600 và có giá thành rẻ hơn độ quét bài thì hẹp hơn một chút báo thì ngang nhau báo độ nhanh vẫn ngang nhau và chơi nó chơi ít trò hơn thôi đây để sử dụng cho mô hình Samsung anh em nghe gọi bình thường nhá thì nếu như anh em này ờ, sau khi anh em mua máy về anh em sử dụng anh em cài tiếng Việt này tôi cài tiếng Việt luôn này đây anh em bấm vào tiếng Việt là nó sẽ cài được tiếng Việt rồi bây giờ tất cả mọi thứ nó đã trở về tiếng Việt Đấy. vẫn mã tương tự như như CVK 600 trò chơi sảnh này ba cây này vẫn đầy đủ tất cả các game nhá bài trực tiếp bài tấn này ba cây này để tôi test thử cho anh em môn chơi liêng và môn chơi ba cây nhỏ gọn đối với chiếc máy này và ta sẽ sử dụng và test thử cái tính hiệu quả của chiếc máy này giá thành rất rẻ rẻ hơn CVK ờ, 600 rồi thì bây giờ mình sẽ xem là camera của nó đâu đây này Đấy. <clears throat> đây là bộ bài mình bóc sẵn còn anh em đi chơi nó là nguyên đai nguyên kiện nhá bài có rất nhiều loại bài kìa thì anh em ờ, đặt trước máy khoảng cách tầm ba bốn mươi phân thì anh em có thể thấy là máy nó báo rất nhanh về cái riêng cái dòng CVK thì từ CVK 400 500 360 hay là 700 thì nó báo rất nhanh cái độ báo của nó là ngang nhau nhanh ngang nhau tuy nhiên camera của con này nó sẽ hẹp hơn con 600 đấy ví dụ như anh em phải đặt anh em phải đặt thẳng như thế này thì nó mới báo đấy nhưng mà đặt anh em chỉ cần đặt quen ngưỡng cái là tự động nó báo rất nhanh đặt quen ngưỡng cái là ok luôn này đấy trong tầm quét là ok luôn này xa hơn được máy báo hai thì em cháo đi hai cây trên đầu cắt đi hai cây và chia từ mình đang là bốn người chơi bạn mình luôn luôn cao điểm nhất trong trường hợp chơi liêng bài tới 9 điểm nhà này 3 điểm nhà này 4 điểm rất ok bài này một điểm Đấy. anh em có cổ bổ sẻ máy vẫn báo chuẩn Đấy. bốc đây này vẫn báo chuẩn Đấy. ngay lập tức nó báo lại luôn nó báo hồi luôn anh em nhá đấy. anh em bốc lên đâu máy báo đấy rất uh, ok một anh em cắt một cây đi chưa từ anh em luôn bốn nhà này. đây thì sẽ tăng lên 5 nhà ok bài mình lại 7 điểm à, 8 điểm không có bài nào cao hơn 6 điểm này 4 điểm này bài này 7 điểm này tôi sẽ tăng lên người chơi lên tăng lên năm bài hai này cắt hai cây đi này một hai ba bốn năm này ba mươi tám điểm tám điểm là cao nhất rồi nhà này bảy điểm này năm điểm này hai điểm này 6 điểm này hai đến sáu người chơi 6 4, máy báo rất nhanh 3, 3. máy báo tương đối nhanh 7 7 7 7 7 7 cao có bỏ không cắt được bỏ 3 3 3 này 1 2 3 này bây giờ đang là 6 người chơi 1 2 3 4 5 6 này bài mình chín nút ok chín nút 766 9 nút là cao nhất nhà này 6 nút này ok nhà này 8 nút này 7 nút này 8 nút này không nút này rồi mình sẽ test thử cho anh em mua chơi ba cây về độ hiệu quả của chiếc máy này thì nó là tuyệt đối anh em đi chơi thì anh em sẽ lắp tay nghe vào đeo tai nghe để đánh nhé còn ở đây mình biểu diễn cho anh em thì mình sẽ để chế độ loa ngoài chế độ máy ở gốc còn anh đi chơi một anh em có thể kết nối phụ kiện như đồng hồ soi bài cất cái máy trong người vẫn có chơi được đây mình chia thử anh em môn chơi ba cây đối với môn chơi ba cây thì ai bốc cái người sẽ cao nhất hoặc là anh em có thể lựa chọn những mã khác ví dụ như tôi là người bốc cái tôi là chủ tôi là người bốc cái hoặc là nhà bên này nhà bốc cái này Đấy, tùy ví dụ tôi chọn nhà bên này nhà bốc cái mấy đó hai bốc hai cây đi và đếm cái tám là cái bên này Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bên này chưa từ đây chưa từ ai không quan trọng Quan trọng là người bốc cái sẽ là người cao nhất con ba rô là con của tôi Sẽ là người cao nhất 9 điểm là nhà này còn nhà mình là 10 điểm Đấy. nhà cái là 9 điểm này mình cứ bốc cái là mình sẽ là cao nhất không có nhà nào mình là 10 9 8 mai chắc chắn là chuẩn tuyệt đối rồi rồi ờ, nó chia thử bán nữa cho anh em này bảy cao có bỏ nhá hai hai hai máy báo hai và bốc hai cây à, bốc hai cây đi và con đầu là hai thì là đếm cái một hai chia từ đây không quan trọng bài tôi sẽ là bài cao điểm nhất con à, hai bit là bài tôi rồi chín điểm đánh ba cây không có nhà nào cao hơn chín điểm nhé bây giờ tôi sẽ đổi à, người bốc cái là nhà này bốc cái này Đấy. 6 6 6 6 anh em nó báo báo 6 hay báo 8 anh em bốc cũng được nhưng mà nó số cây nó nhiều quá anh em không tiện bốc 1 2 3 này 4 này 3 là cái đối chia từ cái đối này chia từ bên này thì bài này là bài cao nhất này 8 điểm nhá không có nhà nào ta cao hơn 8 điểm đây nhà này 7 điểm này nhà này 3 điểm này nhà này cũng ba điểm này riêng chỉ nhà tôi 8 điểm này thì vừa rồi mình có giới thiệu cho anh em về chiếc máy đánh bài bịp CVK 360 phiên bản là phiên bản rẻ hơn của CVK 600 được làm thiết kế trên mô hình Samsung thì em có nhu cầu anh em để liên hệ trực tiếp số điện thoại online ở dưới góc màn hình để được tư vấn đúng theo yêu cầu của anh em nha anh em nha cảm ơn anh em đã xem clip